Hi, xin kính chào tất cả quý anh chị và tất cả mọi người nha Rất là lâu rồi em cô không làm video cho mọi người xem nữa à, Thì sắp đến Tết rồi thì à, nay em cô lại à, làm dao Thường thì em cô cũng làm dao nhưng mà em sẽ làm những cái dao mà nó không tốt bằng những cái con dao à, Nói chung là cái chất lượng nó không tốt giống như à, à mấy con bây giờ em làm Thì bây giờ em cô sẽ cho mọi người xem nhé này, Cô đã để sẵn hết ở đây rồi bây giờ tôi sẽ cho mọi người xem chi tiết đây nhá tất cả à, mọi người nhá à, gồm có 6 con một con mini này thì à, có một anh có đặt à, mấy con này về để anh em bán anh đặt 5 con còn con mini này là riêng đây. đây là ra số 3 à, cái này thì à, mình chưa mài bóng nhá mình mới mài một lớp lưới xong một tí mới mài bóng đó à, cái vỏ à, gỗ này là vỏ gỗ thông thôi nhá quý anh chị nhé vỏ gỗ thông màu trắng còn pơ mu thì màu vàng đó. dọc số 5 Dao này dài nó khoảng 26 phân rưỡi cho đến 27 phân. Em cô sẽ lấy thước là đo. Lâu không làm thước cũng gì hết. Là số 5 này. Nó dài 26. Đúng 26 luôn. Tầm 26. Dài 26 luôn. Con này dài 26. Con này thì dài 26,5 này thì dài 26,5 con này dài 27 con số 3 dài 27,5 con này dài hơn con này dài nhiều dài hơn hẳn một phân dưới luôn đó thì sắp đến Tết rồi thì em câu cũng tranh thủ làm mấy con này xong mình làm loại kia thôi làm loại à, dao kia thôi dao này thì uh, à, à, bây giờ là ít làm lắm quý anh chị ạ à, tại vì em câu làm để mình đi bán đó mình đi bán rong á thì mình sẽ làm cái dao mà nó dễ làm hơn cái loại này cái loại này nó khó làm quá cái dao này này nó khó làm hơn loại kia rất là nhiều luôn loại này làm bằng nhíp nhíp vàng à, em câu cũng chỉ biết là nó là nhíp vàng loại nhíp xe mình mài xong thì nó sẽ vàng vàng như này đó còn à, người ta bảo là nhíp watt hay là nhíp ifa hay là nhíp gì đó thì à, cũng không biết tại vì là mình không tận mắt thấy thì mình người ta nói như thế thì mình cũng chỉ biết như thế thôi còn có phải là watt thật không thì cũng không biết đó đây là vỏ dao số 1 gỗ thông này thì ít vân hơn à, gỗ mu nhưng mà được cái là gỗ thông thì nó sẽ không bị uh, Ờ, han dỉ nhá quý anh chị nhá tại vì là sắt mà sắt nhíp hay là tất uh, chất một chất liệu gì đó thì đều sẽ bị dỉ nếu nó nó là hợp kim nó là thép nhiều carbon thì chắc chắn là sẽ bị dỉ đó cái loại này thì nó khô thì uh, cái loại gỗ thông này nó khô thì nó không có nhựa nữa cho nên là nó sẽ ít dỉ hơn và bao nó nhẹ cũng nhẹ giống như là gỗ pơ mu nhẹ như vậy nhẹ như pơ mu luôn nhưng mà à, cái chất liệu chất lượng tình gỗ thì nó không bằng pơ mu so với giá thành đó pơ mu thì bây giờ rất là hiếm rất là đắt con này 26 nhưng mà nhìn nó rất là to luôn dài có 26 phân nhưng mà bản rất là rộng bản được 4 phân à, đâu cái thước này con này bản của nó là được 4 phân 5 phân luôn <coughs> này là một con rất là rộng luôn 4 phân 8 5 phân chặt thì không phải nói rồi đầm tay như gì luôn cái này chặt đầm tay lắm khá là nặng đó độ dày của nó là nó khoảng 6 à, ly nhỏ dần về múi nhá 6 ly nhỏ dần về múi đó mấy con dao như vậy thì hôm nay em cũng à, cho bất cả, à, tất cả mọi người xem một chút như vậy thôi à, các quý anh chị có hỏi là dao có tôi nhiều không thì à, Giao thì tôi là tôi cây chuối thôi Cho nên là tôi khoảng à, một phân Một phân là cái lưới dao này Còn nó sẽ già dần già dần à, Có nghĩa là non dần non dần lên trên lưng Còn ở trên lưng này thì không tôi nhé quý anh chị nhé à, Trên lưng này tôi thì à, sẽ không giữ được cái lưới dao nữa Tại vì cái lưng này làm như này để nó giữ cái lưới dao Chứ không phải là tôi hết à, Nhít mà nó tôi hết cả con dao này thì nó sẽ không thành dao nữa mà nó sẽ thành phế liệu đó quý chị ạ <laughs> nó sẽ thành phế liệu luôn nó không thành dao nữa đó đây có con này chú ấy đánh ấy, thì chú cho tên này đúng một con quý vị anh chị nào quan tâm thì uh, nhắn tin zalo cho em câu nhá Đó. nhìn như này rất là đẹp luôn đó thì cũng rất là lâu rồi em cô không à, ra video nữa hôm nay cô à, giới thiệu cho các quý anh chị mấy con dao như vậy cái loại dao to thì à, nó rất là khó làm bây giờ dao to là nó hay bị gãy lắm có nhiều nhiều thời gian nhiều lúc mình làm thì nó rất là khó làm cho nên là em cô làm dao nhỏ có quý anh chị nào đặt dao to thì sẽ ấy sau đó và cũng sắp đến tết rồi thì à, em Khâu cũng ờ, rất là mong muốn tất cả quý chị à, có một cái à, sự chuẩn bị cho Tết thật là chu đáo để à, có những anh chị nào ở xa quê thì chuẩn bị về Tết thôi một năm rất là, là là xa nhà mà cái Tết không về được nữa thì à, không biết kiểu gì luôn đó <laughs> về quê là một cái điều gì đó nó rất là thích thú mà quý vị anh chị không về Tết thì em không nghĩ là nó rất là nói chung là tết là phải về đó một năm đi làm xa tết phải về làm cơm gặp bố mẹ gặp anh em ở trong nhà thì mới gọi là tết đó quý anh chị nào yêu thích dao thì ờ, liên hệ cho em câu nhá à, bây giờ em cô xin chào tạm biệt và hẹn gặp tất cả quý anh chị và các bạn trong những cái clip tiếp theo nha